quyến xưa hầu mẫu trong sòng quyền vai chín riêng hầu trong tam tòa ra ý cửa đèn ý cảnh đẹp vô biên thanh hoa cảnh đẹp vô biên chín mươi ngọn suối cộng đồng bảo gia ý có mạch dao lòng diễn âm dương ý có mạch dao lòng xin mười chín suối công đồng chảy qua tí hình sáng ngự thiên lý tạo bởi xa chén dâng lên cho tới người phương độ chi dâng đang biệt đường từ bi niệm niệm từ bi dâng nhang niệm niệm từ bi tam tòa tiền thánh chứng tâm cho đồng hồn này đoàn giá từ chung suốt cô cầm cưới quạt cô lại thương nghe thanh nga đồng tình tình ta tình ta tan tính tình ta à, à ơi à à ơi à hết mắt sang đồng cô quạt cho hết mắt sang đồng lâu lâu thu nguyện sáng trong ngọc ngà bình tinh là tình tang tình tình à tang tình tình tang đẹp lạ đẹp lung linh riêng ai ngờ cô chín riêng ở trong đền sòng cô mới ra tình tình tang tình à tang tính tình có cây để bàn ngôi đền thờ cô có cây để có cô chim ngồi dệt gấm theo hoa tình tình là tình tang tình à tang tình tình tang luôn chỉ ngân xa kim vàng luôn à, chỉ ngân xa thoi vàng lạng bạc ấy thừa nhàn cô chín thiếu hoa tình tình tang tình cô về đồng xe chỉ luồn xa chỉ tiêu cánh tuyến kim y xa ánh y vàng tình tình là tình tang tình a à, tang tình người đằng ngoài cho chi đằng trong ai mà biết ờ, phép tua chín sông mà giúp nghe cho cầu sao cầu sao được vậy âm nghe ngon Dù sao được vậy ấm no cho buôn may Ban đất cô độ cho ý an lành trả lễ